Hello xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với ờ, clip của nhà thông minh 17 Hôm nay thì nhà thông minh 17 lại tiếp tục nâng cấp một bộ dàn cho một bác ở Phúc Khánh à, Có rất nhiều bác thắc mắc à, tại vì sao em không khéo ăn nói nhưng mà lại à, bán được rất nhiều bộ hàng à, bộ dàn âm thanh cho các bác ở trong tỉnh Thái Bình Thực ra là cái chuyện bán âm thanh này thực ra không phải là do khéo ăn nói hay không Mà cái điều quan trọng nhất là uy tín chất lượng Như bộ dàn em đang à, nâng cấp và căn chỉnh ở đây là do một anh anh đã chơi uh, mua của em và chơi thấy ok thì anh lại giới thiệu cho bạn bè và bộ này là anh giới thiệu cho em đến bộ thứ ba có những người chơi giới thiệu cho em đến bộ thứ 8 có những người chơi giới thiệu cho em đến bộ thứ năm nên nên là uh, khi một người chơi lại giới thiệu cho nhiều người chơi về cái chất lượng âm thanh mà bên nhà em uh, lắp đặt và dàn và người dùng một hai năm không thấy hỏng hóc và chất lượng ok thì người ta sẽ giới thiệu thêm thêm thêm chứ không phải là cái câu chuyện là bán âm thanh mà cứ nghe người ta nói hay người ta khen hay đấy là câu chuyện trên mạng có những anh em rất là khéo nói uh, ờ, khéo nói chuyện khéo giới thiệu thì thì em cũng nhận là em không khéo giới thiệu cái sản phẩm của mình nhưng mà bên em thì ờ, chỉ uh, tập trung vào làm thôi chứ giới thiệu thì em cũng rất là ít giới thiệu về sản phẩm loa này hay hay là cục đẩy này hay hay là con vang này hay nhưng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 từng người sẽ đi thăm từng người sẽ phố thăm từng nhà tình người sâu vươn lên vẫn sai dù bao tháng năm đau thương dòng vui khi sẽ bay đi muôn phương sẽ trở về ăn nơi tôi sẽ ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành hãy đem cho mọi người lớp một sau bảy tám chín lên tình tách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã những mùa trăng vui vì mưa gió thổi về chiến trường anh quên có nhà hẹn đôi mình không theo đường vắng ngoài ra chỉ còn anh alo một hai ba bốn năm sáu sáu bảy tám chín mười chào mừng alo một hai hai nếu chiều nay em không về À, do khối lượng công việc khá là dày nên là video này bên em quay nó không được chi tiết cho lắm thì uh, bên em sẽ cố gắng làm những video sau nó sẽ chi tiết hơn do ngày hôm nay bên em phải lắp 4 bộ liên tiếp nên là quay video chỉ nói nó chỉ ngắn vậy thôi mong các bác thông cảm xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo